về định nghĩa công thức hóa học của Bazơ. Thì phân tử Bazơ của chúng ta là một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hydroxit, đúng không ạ? Phân tử nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hydroxit hay người ta gọi là nhóm OH. Được chưa nhỉ? Thế thì cái này là chúng ta thấy sự khác biệt luôn rồi. Đối với axit thì là một hay nhiều hydro liên kết với gốc axit liên kết với một gốc axit thôi nhưng với bazơ thì là một kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm OH đã có sự khác nhau rồi đúng không ạ ví dụ như trong các hợp chất sau đây này NaOH là nguyên tử kim loại natri liên kết với một nhóm OH hay một nguyên tử canxi có khả năng liên kết với hai nhóm OH một nguyên tử magie liên kết với hai nhóm OH và một nguyên tử sắt có khả năng liên kết với ba nhóm OH. Đúng chưa ạ? Thế thì hoàn toàn cái dạng chung mà chúng ta có thể thấy ở đây đó chính là M OH tất cả N lần như thế này. Với M của chúng ta chính là kim loại và N của chúng ta là chỉ số của nhóm OH hay số lượng của nhóm OH. Chúng ta có thể thấy là mối quan hệ giữa N và M ở đây như sau. Đó là kim loại của chúng ta sẽ có hóa trị chính là bằng N ở trong cái ba dơ này. Được chưa nhỉ? Từ đó chúng ta có thể đưa ra được một cái nhận xét như sau. Đó là nếu như kim loại của chúng ta mà chỉ có một cái hóa trị duy nhất thôi